thứ nhất là vừa mới mở video lên là cái video resolution này nó không có khớp nè video là một bảy là 720 trong khi ờ, cái độ phân giải của phụ đề là 480 cái này chăm trước được không sao rồi tiếp tục trước hết là soát lỗi CBS và CBL thì cái này CBL là à, cao nè 5, à, 55 trong khi bình thường là 50 ở bên IGSub là 42 à, subtitle edit là 50 cái này trên bên AC sub chắc là nó cũng dài rồi cái này tới 72 nè cbl cao thì phải xuống hàng canh xuống hàng nha cái này à, để xíu đánh dấu lại nha. những chỗ nào mà à, sai đánh dấu lại Ctrl D để xíu Ctrl D nè chỗ nào à, mấy cái này Ctrl D hết chứ chỗ nào có lỗi anh Ctrl D hết lát hồi sửa sau để xem có cái tool nào nó sắp xếp theo lỗi không chắc không có nhà thử sắp xếp theo à, văn bản tổng chiều dài đây những cái này bị lỗi hết nè đánh dấu hết luôn cái đó là CBL nha rồi tới CBS công cụ sắp xếp theo <coughs> số ký số ký tự một giây văn bản nè số ký tự giây nè mấy cái này lỗi hết luôn đánh dấu hết luôn rồi sau khi xong sắp xếp lại theo số thứ tự số thứ tự từ 1 đến 100 gì nè trở lại à, trở lại đúng à, số ký tự nè oh tiếp tục là nội dung nè sau dấu phẩy dòng tiếp theo là viết thường nè để chút ở đây thì anh cần Ctrl E nè à, đánh giá cần à, Ctrl E khoảng nếu như chưa có bookmark á thì chỉ bấm một lần thôi mà đã có bookmark thì bấm hai lần để nhập uh, chi tiết lỗi chi tiết ví dụ sau dấu phẩy không có Ê, sau dấu phẩy à, viết thường hai chỗ này có thể gộp lại với nhau nè gộp lại với nhau control nè đánh dấu đánh dấu nha hai à, control shift à, k control ship k rồi sau dấu phẩy ờ, cũng vẫn phải viết thường nha rồi đã, à, à, tất cả là viết, viết hoa đầu dòng hết chắc là trong phần á à, này nó ghi ta Chị, tự động viết hoa sau khi enter nè thì thường bị lỗi này nè bên Unikey vẫn à, lẫn uh, à, EVK đều bị như vậy luôn phần nội dung thì tương đối ổn anh thì chuyên về à, anh Việt nên à, anh sẽ chuyển cái này qua cho bên à, chuyên về Trung Việt thí dụ sau ha ha có thể là chấm than à, một số chỗ không có đánh à, thiếu dấu nha thiếu dấu hai chỗ này là thiếu dấu không Dễ bọc này do anh ờ, ờ, kiểm kiểm tra kiểu kiểm tra nhanh đó nên ờ, phần chi tiết sẽ đưa cho người khác nha cái này mới là sát lỗi phần bên ngoài thôi còn phần nội dung sẽ có người khác kiểm chỗ này nè à, chữ nhiều chữ quá nhiều trong khi thời gian thì quá ít nè ký tự một giây nè cbs bị lỗi Thủy Trung chiếu xương trả phụ tú Họ dầu sao Thủy không kịp CBS cao là nhanh quá đập không kịp đó. Thủ lại cân sượt Cái này ờ, trái chú tức giận ờ, nghe thấy giống à, kiểu như là giống như Google á đặt lại tên nha theo anh thì cái tên này nên là nải nộ nghe chưa 演播人巨五八雅居， à không à trái chuối tức giận cái này thì như tới 5 từ lận á 作者愤怒的香蕉， phong trừ sao sao 主播巨五八雅居，作者愤怒的香蕉， cái chữ cuối như là tiêu à phẫn phẫn nộ cái gì tiêu á tôi chậm đi nghe thử phẫn nộ đích thường tiêu tiếp tục chủ bố ba Nhã dạ Chu chủ ban người chủ trì cực của bá Nhã Chu cái này đúng rồi rồi về phần tổng quát thì khá là ok nội dung thì để kiểm kiểm tra chính tả trước nha quên kiểm tra chính tả đây, phần kiểm tra chính tả nè khách trụ này mà tìm từng từ thì hơi bị cực ấy. Ừ, bên này có một từ gợi ý nè thì sau khi chọn thì những chữ nào mà không có dấu nặng sẽ tự động chuyển thành thạch trụ còn không thì chỉnh ờ, ở đây cho chắc ăn rồi thay đổi tất cả những từ nào mà không ờ, thiếu dấu nặng nha rồi đạp đổ mương suối cái này đúng rồi đúng thì bỏ qua chọn bỏ qua một từ uh, bỏ qua tất cả đều được tại từ này nó không, uh, không có phổ biến lắm không kinh thiên động địa sao chữ địa thiếu dấu phẩy Ê, thiếu khoảng khoảng cách đó thì phải À, chữ này đúng rồi Mấy chữ này đúng rồi Vậy bỏ qua Hắn khó khăn ưỡng lưng Hăng là Đây thiếu Thiếu dấu sắc này Thay đổi Từ này đúng Bỏ qua Tả tơi đúng rồi Bỏ qua Lục không kỳ à, Đúng rồi cái từ lúc nãy có chữ đây người là sao ta tìm chữ đây người quên đọc điện đó là đây người hay đây người ta à đúng rồi vừa rồi trong hội trường đây người nè à, kiểm chính phá tiếp chọn z để tiếp tục kiểm cái này công phu nên dịch là công phu nha công phu thay đổi nè để xem công phu những cái này không không sửa cũng không sao mình nên để là công phu đi rồi chữ này chữ nhất nè thay đổi này đúng rồi, bỏ qua bỏ qua một từ sau khi xong nó hiện ra cái này thì cứ ignore bỏ qua đi rồi xong rồi đó giờ kiểm lại chắc không còn năng đâu không còn lỗi đâu mấy cái bỏ qua thì chỉ còn mấy cái bỏ qua thôi cái là chính tả còn về phần công cụ nè sửa lỗi phổ biến nè fix common error bên tiếng việt nè quên uh, quên chọn ờ, mấy cái này tới chút gỡ bỏ không gian không cần thiết không gian là khoảng cách nè sửa lỗi thiếu không gian thiếu khoảng cách gỡ bỏ thời gian không cần thiết thời gian này ở đây là thời gian là dấu chấm nha là chữ comma bên tiếng anh ấy. period period là dấu chấm thì người dịch ờ, cái phiên bản này nè người dịch phần mềm hay bị chuối sửa lỗi dấu phẩy nè ngắt dòng do dòng quá dài cái này họ không nên để, tự ngắt nha mình phải ngắt thủ công gỡ bỏ ngắt chồng trong văn bản ngắn chỉ có một câu sửa sửa lỗi lập ký từ lập ký tự dấu cặp này không hiểu cái này chợ bỏ qua thêm thời gian thời gian ở đây là dấu chấm nè sau dòng tiếp theo thì mình bỏ qua nha chữ cái sẽ viết hoa bắt đầu sau đoạn sau dấu dấu gạch e gạch ngang đoạn là dash vô gạch ngang không chọn nha chữ cái bắt đầu viết hoa sau thời gian trong đoạn sau dấu chấm trong đoạn sau dấu chấm trong cái này có chữ cái bắt đầu viết hoa sau dấu hai chấm cái này bỏ qua đi thêm nhớ đừng có chọn nha thêm dấu nháy kép bị mất đúng rồi sửa lỗi phụ đề khi có hơn hai dòng bỏ qua phía subtitle à, để, để sửa chữa sửa dấu này hai gạch này thành dấu ba chấm này ok chọn đi gỡ bỏ cái này cái này sẽ trở thành chọn luôn cái này bỏ qua nha OCR bỏ qua sửa lỗi thiếu dấu gạch này. ít khi dùng lắm bỏ qua sửa lỗi in hóa cái này chỉ có ờ, cần tiếng Anh mới cần thôi bỏ qua gỡ bỏ khoảng cách giữa các dòng giữa các số bỏ qua à, cái này ờ, à, bỏ hợp thoại sửa lỗi trên một dòng hai zone hai hilda hai ida cái này là nó tự động ngắt dòng ờ, khi có ờ, có dấu gạch gạch ờ, gạch ngang nha đây bỏ qua đi remove stardust in first line có nghĩa là cái này ờ, đối với lời thoại hai nhân vật thì mới có hai dấu gạch uh, gạch nói thôi chỉ có một cái này là ở đầu dòng á mà chỉ có một hàng là dư rồi nên nó sẽ động bỏ qua nó một livestream cái này chỉ dành cho ngôn ngữ như Hy Lạp thì mới cần thôi gỡ bỏ dấu ba chấm ba chấm ở đầu dòng đúng rồi chọn này đi rồi sau khi tiếp tục sau khi xong ờ, nhớ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nha cho nó dễ nhớ thật sự thì cái này ờ, ngôn ngữ nào ờ, miễn cùng thiết lập này là được à, mà tiếng Việt cho dễ nhớ ở đây không gian không cần thiết là dấu khoảng cách nè cái khoảng cách bị dư không gian là space space phím phím cách sửa lỗi hiển thị trong thời gian ngắn là ở này nè số CPS nó cao nó sẽ à, tăng để giảm chút này nhớ nha số 81 số 81 coi lát hồi xuống nhiều bây giờ mình lọc theo chức năng à, những cái cần à, trước tiên á, là sửa lỗi khoảng cách không cần thiết nút khoảng cách bây giờ mình chọn tất cả và sau đó inverse selection ngắt à, không chọn tại mình chọn những cái cần thiết thôi mấy cái không gian không cần thiết là khoảng cách nè dư khoảng cách ở phía sau dấu phẩy á rồi sau đó mình apply apply từ từ à, từ, từ thôi nha áp dụng lựa chọn nè nó sẽ mất đi mấy cái đã sửa rồi sửa rồi thì nó ờ, không còn hiển thị trong danh sách nữa sửa chữa hiển thị trong thời gian dài là CBS ờ, nó quá nó quá thấp á cái này thì cứ à, à, auto đi không có sao áp dụng nha rồi tiếp tục nhớ bấm khi mà chọn nhiều cái thì bấm nút khoảng cách để mà chọn hoặc là à, không chọn nha sửa lỗi hiển thị trong thời gian ngắn cái này à, liên quan đến CBS thấp, à, quá thấp nè cho nó tự động à, sửa luôn đi apply áp dụng rồi xong phần sửa lỗi thì đến đây tương đối xong bây giờ chỉ còn CBS à, và CBL thôi cái nãy là số dòng số 80 mấy không bị CBS nè nãy là 20 24 25 thì nãy giờ còn 20 20 nè đỡ hơn rồi đó 又撞碎了一座房子的外墙后，才终于摔落在地。视野的另一边，红旗飞 chỉnh tốc độ bằng kênh Internet Shift Z hoặc Internet Shift uh, X nha nghe cho dễ rồi đến đây là kết thúc video nha